Tầm đấy đến nhà cách ba cây số à 30 cây số. Đấy 30 cây số. Thế anh chị lên đây lên kiểu gì? Hả? Đi xe khách. À đi xe khách lên đây. À. Thế cả anh chị là bị hết hay là mỗi mình chị? Mắt anh chị ấy Mỗi, mỗi anh bị hay là cả anh chị bị hết à? Vâng. Ờ. À. Bây bị từ nhỏ hay như nào anh? từ nhỏ à, hai anh chị thì à, gặp nhau kiểu gì mà lại à, biết được nhau và, và thương nhau thì em hỏi đôi chút thôi làm sao mà anh chị quen nhau được đấy quen được à cũng là trên đường xong là chị cũng thương hoàn cảnh chị là chị cũng cũng như anh đúng không xong là anh chị là đến với nhau chị bắt xe khách lên này khá là xa đấy nhỉ anh chị có để vào đây uống nước em mời vào đây uống nước này ở đây ờ, lòng nước còn tí nên em uh, gửi cho anh chị một chút đi vào đây ngồi trò chuyện thôi mà không khát đâu hả không khát đâu à, ờ, nước không khát không ngại đâu lắm vâng. ngại gì đâu những này hàng cũng thích mà vâng. thế là anh chị bây giờ muốn đi bộ đi để xin mọi người đúng không vâng ngày nào anh chị cũng cũng lên đây à hay như thế nào một tuần à, một tuần đi một lần à, chị à, cũng, à, đi, đi vào đây này không phải đi vào đây uống nước anh dẫn nhưng mà thế nào mà anh chị lại đi được chị vẫn nhìn thấy đúng không em chào chị nhá chị có nhìn thấy không toàn bộ được không à vâng được vâng, vâng, tí ra nhá em gửi cho ít này anh chị đi đây mình muốn hỏi một chút câu chuyện vâng gửi cho anh chị này em mời anh chị vào đây uống nước rồi mà à, muốn trò chuyện thôi muốn muốn trò chuyện à, với anh chị à, ở đâu ấy cô ở đâu vào đây ngồi uống nước này à, vào uống nước ấy đây này người ta cho tiền cho không? chị là có có có biết đếm tiền không? Không được tiền lấy không biết được đâu. À thế thế đi mua hàng thì sờ kiểu gì? Cái đấy đưa cho tờ đây xem là tờ xem ờ, tờ bao nhiêu? Ờ tờ bao nhiêu chị có biết không? Thì em thử đưa đây. À thử thử anh nào. Có đúng không? Để, để xem là anh chị có, có cảm nhận được không nhớ là ví dụ anh chị đi mua hàng hay cô? Ờ. Là người ta đưa tờ này không biết đây. Chị đến đây chị nhìn cho rồi cái tờ đấy là Wow. Ờ. Đấy, đúng rồi đấy Khoảng rồi đúng là phải rồi đấy 50 nghìn một tờ 20 nghìn đấy Nhưng mà cả hai vợ chồng đều là bị hết à. ạ mà. À, nhưng mà làm thế nào mình chờ được và mình cảm nhận được anh có biết không? Quen à? à. Ờ, cảm ơn anh nhé à, ờ, không sao đâu đâu bảo bông mời hai vợ chồng với uống nước này tôi trả tiền cho mà ờ, biết không rồi bây giờ cũng khác à à thế anh tên gì nhở tên uh, thoại à, anh thoại có chi tên gì <laughs> nó hiếu à hiếu à vâng. rồi thế chúc anh chị mạnh khỏe nhá rồi tí nữa nhá ờ yeah, à, chân anh chị à, còn bị thương nữa cơ ờ, để à, nói chung là đi khập khả khập tiếng Tôi muốn nói chuyện với anh chị một chút để hỏi thăm anh chị ở đâu ấy chắc có lẽ là là mình, không biết bị hỏng cả đôi mắt cả hai vợ chồng đều bị hết tại thì mình uh, đang có mặt để uh, quán nước của cô uh, ở gần cái cột cờ phai vệ thế cô là cũng không biết hai vợ chồng đây đâu nhỉ chỉ đi qua đây là mức nó bảo uống nước chè thì cho nó uống à vâng vâng nó ở đâu anh nó có con mà không có mà có một cháu nhỏ mà có một cháu nhỏ bảo hai vợ chồng vào đây uống nước để uh, trò chuyện đấy hai vợ chồng này đi mất rồi